tìm số chia. Phần bài 1 nói một mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó. 35 chia 5 bằng 7. Ừ. 35 chia 5 bằng 7. Rồi, 35 chúng ta sẽ nói vào số bị chia. Đây. Xong, 5 chúng ta sẽ nói vào số Yeah. Rồi, vậy chúng ta sẽ nói vào thương. Hai. 42 chia 7 bằng 6 Chúng ta sẽ nói 42 Vô số bị chia đây đây đã nói xong bây giờ 7 chúng ta sẽ nói vào số chia Thôi, sáu chúng ta sẽ nói vào thương rồi sao 6 chia 6 bằng 1 6 chúng ta sẽ nói vào số chia, số bị chia 6 này 6 này 6 này thì chúng ta sẽ nói vào số chia rồi còn một này chúng ta sẽ nói vào thương Rồi, 0 chia 4 bằng 0. 0 này chúng ta sẽ nói vào số bị chia. bốn còn bốn chúng ta sẽ nói vào số chia rồi không này chúng ta sẽ nói vào thường đây rồi chúng ta đã xong bài 1 nói mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó bây giờ chúng ta sẽ qua bài 2 tìm ít rồi 12 chia cho 3 12 A 12 chia x bằng 3 Rồi Chúng ta bắt đầu sẽ ghi chú Chúng ta phải ghi dấu bằng trước Phải ngang ở trên dấu bằng ở trên này Rồi Xong Ta ghi x Đây Rồi xong Chúng ta lấy 12, chúng ta chia cho 3. 12. À 12. 12 chúng ta chia cho 3 bằng 4. Đây. Rồi. 21. B 21. hai mươi mốt chia cho x bằng bảy rồi đây đây 21 chúng ta lấy 21 chia cho 7 21 chúng ta chia cho 7 bằng 3 đây rồi 30 chia x bằng 3 Rồi chúng ta phải đi đây Rồi Đây cũng là 30 Chúng ta chia cho 3 Cho 3 Bằng 10 à. Xong, bây giờ chúng ta sẽ tới bài 25 chia f bằng 5. Rồi. Chúng ta sẽ ghi vào là ghi hai dấu bằng trước. Đấy. Rồi, chúng ta lấy 25 chúng ta chia cho 5. Rồi, 25 chia cho 5 bằng 5 này chúng ta sẽ tiếp đến bài 7 chia cho x bằng 1 rồi vẫn tiếp tục là hai dấu bàn này hai này bảy chia một bằng a à, à. 7 chia 1 bằng 7 Đây Đang Dẫn tục là hai dấu bằng này Này Sáu Sáu chia 6 3 1 Rồi Chúng ta đã xong bài 2 Tìm x Này Bây giờ cũng giải thích ờ, tại sao mình làm như vậy Tìm x là tìm số gì? Dạ tìm số chia ừ, Muốn tìm số chia thì ta lấy số Số bị chia này chúng ta chia cho thương ừ, rồi. rồi Chúng ta sẽ tiếp đến bài 3. Viết một phép chia. A. Có số bị chia bằng thương. B. Có số số bị chia bằng số chia. C. Có số bị chia bằng thương. Ừ. Số chia bằng thương. Có số chia bằng thương. Số chia là cái số giống như bài toán này nè là số chia này. nhìn coi dạ. đây là số chia một cái phép tính một cái phép chia mà có cái số chia bằng với thương thì lấy một cái số bất kỳ rồi con ghi thử rồi dạ rồi rồi suy nghĩ rồi à, Dạ là bốn Vậy dạ là tôi suy nghĩ ra được rồi Đó là 4 chia 2 bằng 2 Ừ, rồi, giỏi Đây Bằng 2 Rồi, tiếp theo Tiếp theo là Có số bị chia bằng số chia Ừ, số bị chia là số nào? Số bị chia là số giống như trong bài toán 7x á 12 à. chia x bằng 3 thì số bị chia là số nào là số 4 số bị chia cơ mà là 3 3 là kết quả thì là bị số 3 này là thương dạ. 12 mới là số, số bị, bị chia. chia x là số số gì số chia ừ. rồi suy nghĩ xem có số bị chia bằng số chia Dạ là con suy nghĩ ra được là dạ là 8 chia 8 bằng 1 rồi mùng 1 rồi có số bị chia bằng thương rồi suy nghĩ tiếp dạ là Dạ là có có số bị chia bằng thương là không Chúng ta chia cho 5 bằng không Rồi, giỏi quá Vậy là kết thúc bài chưa? Dạ rồi Mình đã làm xong 3 phần Đây, các bạn coi Phần 1 là nói một số trong phép chia và tới với tên gọi của nó. Đây. Phần 2 là tìm ít, Đây. Phần 3 là viết một phép chia. Đây. Rồi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp hẹn gặp lại các bạn lần sau và các bạn nhớ chia đăng ký và share cho các bạn khác cùng học nhé. Bye bye.